Xin chào các bạn, tôi là Trần Duy Hưng, hiện công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông, lĩnh vực hướng dẫn, chia sẻ về thiền, yoga, khí công hay một số bộ môn dưỡng sinh khác. Nhân với một số học viên của tôi do không đủ điều kiện để tập tập trực tiếp nên nay làm video này để chia sẻ các bạn về một bài khí công nâng khí thận. Như các bạn cũng biết, trong ta thường nói thận khỏe mạnh ngang nghĩa là thận có khỏe thì mạnh mới hay theo đông y ờ, đa phần những bệnh chứng bệnh của chúng ta đều có liên quan đến thận khí công cũng chú trọng điều đó vậy trước khi vào bài tập chúng ta cùng thống nhất với nhau vài điểm sau thứ nhất là về thời gian không gian và địa điểm thời gian thời gian tốt nhất để tập là vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng hay là vào khoảng chiều muộn đây cũng là khoảng thời gian mà chúng ta ít bị tác động bởi những âm thanh ồn ào bên ngoài về không gian chúng ta cần một nơi không khí trong lành thoáng đẳng về địa điểm chúng ta cần một nơi yên tĩnh sạch sẽ và gọn gàng nếu như bạn tập ở trong phòng thứ hai là về cơ thể và tâm trí về cơ thể ta nên làm vệ sinh cá nhân trước khi tập chẳng hạn buổi sáng khi thức giấc chúng ta làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu vào bài tập của mình về tâm trí xin quý vị lưu ý cho chúng ta hãy loại bỏ mọi tạp niệm và chỉ tập trung vào dùng ý để dẫn khí rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập như sau trước tiên là tư thế đứng hai chân rộng bằng ba chúng ta có thể các hai chân tách hai cái bàn chân ra nâng gót lên được sang hai bên hoặc là chúng ta các hai chân đó đo khoảng cách giữa hai chân của mình vừa bằng một bàn chân một bàn chân của chính mình rồi tư thế đứng trước tiên là chúng ta sẽ điều hòa kỹ nhất, động tác điều hòa kỹ nhất huyết hít vào từ từ đưa hai tay đưa hai tay lên đến ngang tầm ba tập trung ở hít thở nhé thở ra từ từ hạ tay xuống khi hạ tay xuống chúng ta sẽ đưa hai bàn tay ôm phần cung xương trọng của mình phần cung xương trọng rồi điều hòa khí huyết để chúng ta thu luyện tâm tâm tập trung vào bài tập tiếp theo bây giờ hít vào ta từ từ đưa hai tay sang ngang cũng ngang tầm vai hít tới đâu đưa tay đó rồi từ từ chuyển hướng vào bàn tay phía trước rồi từ từ thu hai tay từ từ hạ trọng tâm cơ thể xuống thở dài hình dung là chúng ta đang ôm quả bóng đi cầu thở ra từ từ hạ xuống cho đến khi mình ngồi hẳn mình ngồi sổ mặt xuống rồi chúng ta có thể ngưng thở một lát cũng được rồi bây giờ hít vào từ từ nâng bổng đi cầu lên nâng trọng tâm lên đưa cơ thể từ từ đứng dậy nâng khí cầu rồi mắt hướng theo quả bóng của mình tiếp tục nâng quả khí cầu lên cao rồi thở ra từ từ hạ tay thẳng đầu chậm rãi rồi chúng ta sẽ hạ từ từ thở ra và hạ tay xuống khu vực đan điền đan điền là một khu vực gồm có nhiều huyệt chúng ta chỉ cần lấy mức trường là từ rốn đi xuống bên dưới khoảng từ 2 đến 3 cm đến khu vực đan điền chúng ta sẽ hướng hai cái lòng bàn tay của mình vào khu vực đan điền của mình hai lòng bàn tay rồi đến tư thế này chúng ta giữ nguyên và bây giờ chúng ta giữ công vòng tay siết cơ bụng siết cơ hậu môn siết hệ sinh dục hay là siết ờ, phần dưới ngủ của mình rồi nghiến chặt răng lưỡi đặt ngạt trên hay là lưỡi đẩy lên vỏ mặt phía trên rồi gồng người gồng người giữ nguyên và hít thở bình thường hít thở bình thường ba lần rồi sau khi gồng người hít thở ba lần chúng ta từ từ thả lỏng rồi điều hòa khí hít vào từ từ đưa hai tay lên rồi thở ra từ từ thả tay xuống chúng ta sẽ hạ tay xuống khu vực phía trên rốn của mình phía trên rốn của mình một chút đây người ta gọi là khu vực trung tiêu rồi thả lỏng hạ tay xuống vậy là chúng ta hết bài tập trong bài tập có điểm lưu ý mọi người lưu ý khi chúng ta nâng lên và hạ xuống thì chúng ta ôm một cái cầu hạ xuống cố gắng làm sao để giữ cái lưng của chúng ta thẳng giữ lưng ta thẳng từ từ hạ xuống thở ra hạ xuống rồi mọi người lưu ý khi đứng lên các bạn hạ xuống thẳng lưng đứng lên thẳng lưng rồi chúng ta hạ xuống thẳng lưng thì dồn trọng tâm nhiều hai bàn chân này hai bàn chân của mình rồi rồi hai bàn chân của chúng ta đó khi hai bàn chân ta dồn nhiều lần thì chúng ta sẽ hấp thụ được năng lượng được tốt nhất tập trung vào hơi thở